truyền thống của thưởng buổi tối ngày hôm nay à, ngày 23 tháng 4 và sau đấy là mình sẽ đưa ra cái dự đoán này phân tích cầu kèo cho ngày mai ngày 23 tháng 4 ngày 24 tháng 4 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé thì hàng ngày mình đều làm video cho các bạn tham khảo thì cũng hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết của mình mình đã dành rất là nhiều thời gian này cũng như là chất xám này đấy để hàng ngày ngồi soi xét cầu kèo ấy để cố gắng tìm được ra những cái cầu kèo và những cái con số đẹp nhất để để có thể đưa các bạn về bờ an toàn nên là các bạn ai đi qua video mà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 vì là ngày hôm nay thì mình cũng đã chưa lối lại được cái cầu An Thông, cầu Đề và cầu Bạch Thủ Lô Vip để cho các bạn về bờ bến an toàn. Đó thì mình cũng rất là xin lỗi các bạn nhé và thì mình cũng đã nói trước với các bạn ở những cái video trước đó là ở ờ, những cái nội dung và những con số ở, trên đây của mình ấy, thì cũng mang tính chất là tham khảo mình mặc dù là mình đã soi cho các bạn những cái con số và những cái cầu kèo rất là đẹp rồi nhưng nó là những con số công khai thì có thể là bị giam số nó sẽ khó ra được hơn đấy và mình cũng có khuyên các bạn rất là nhiều đó là lên vào Zalo của mình để lấy số Zalo 0963236194 thì hàng ngày các buổi chiều thì mình sẽ soi xét rất là kỹ mình soi xét từ sau giờ quay hôm nay đến tận buổi chiều mai cơ mình có thể là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 thì uh, ngày hôm nay mình có chốt cho các bạn đọc thủ lô 88 thì 88 thì ngày hôm nay nó lại tiếp tục nổ tưng bừng rực rỡ rồi đó kép 88 ngày hôm nay đã nổ ra hẳn hai nháy lô đó đã đưa các thành viên ở nhóm tứ nương của mình về bờ bến rất là an toàn thì các thành viên ở nhóm của mình thì cũng đang rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà uh, chúng ta đã ăn rất là nhiều ngày rồi Zalo thì cũng đang vào cái cầu đỏ rồi và ngày mai thì mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp để cho các bạn tham khảo lấy số nhá những cái con số kín khả năng giam số không có thì anh chị em bạn bè ai mà tin tưởng mình thì các bạn có thể liên hệ với Zalo của mình 0963236194 đó à, còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu cho ngày mai để các bạn tham khảo ở trên video thì hy vọng là ngày mai mình sẽ lối được cái cầu An Thông để cho các bạn về bờ bến an toàn hơn nữa các bạn nhé Thì ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 5 và chạm 1 Dẫn đến rút gọn ngày mai sẽ có 5 năm 050 252 353 575 11 121 131 171 191 Đọc từ đây mình sẽ bắt cho các bạn là 1551 và bạch VIP là 1881